mộng ban đầu Yêu người thua mới đôi mươi Em đang đồ trắng tròn Từng ngày qua phố áo em Trắng cả đường về Lá thư ướp mong học cho Môi tình xanh như khúc hát hẹn với thề để rồi lỡ mối duyên thơ ra đi chẳng ra từ ngày em thấy áo áo hoa pháo cho rượu nông có ai nát cả cõi lòng đừng nhìn em bước bên chồng ta tiếc uống thêm ly này ôm giấc mộng lỡ làng những chiều lắng tiếng mưa rơi đêm say chờ trắng vàng Từng thu thấy lá lá rơi đắm mô cuộc tình lá bay chợt nắng tuổi đời nhớ người 我。 trong cung đàn em giờ ở đâu hẳn vui duyên mới hai mươi năm cuộc rượu còn đây uống qua tháng ngày cố quên đi người say hoài sầu không vơi tình duyên ta tiếc uống thêm ly này ôm giấc mộng lỡ làng những chiều lắng tiếng mưa rơi đêm say chờ trắng chất nặng tuổi đời nhớ người ta giọt ly này xây giấc mộng ban đầu yêu người thua mới đôi mươi em đang đồ trắng tròn từng ngày qua phố áo em trắng cả đường về lá thư ước mong học cho môi tình xanh như khúc hát ai đã hẹn với thề để nàng giã từ làng những chiều lắng tiếng mưa rơi đêm say chờ trắng tàn từng thu thấy lá lá rơi đắm mô cuộc tình lá bay chất nắng tuổi đời